Xin chào anh em à, Tiếp tục review về công nghệ chơi bài lá thì Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một cái mẫu áo khoác đổi bài Đây là một cái mẫu áo gió dành cho anh em đam mê chơi bài lá à, Anh em sử dụng áo gió này Anh em đi chơi liêng, chơi ba cây Lựa cho anh em Đó. Thì cái áo này thì nó có cái um, chức năng hỗ trợ trả đổi ra bài giúp anh em biến đổi những ván bài điểm số thấp các thử số cao bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho anh em để em thấy cái cách dùng cái áo này trong sân chơi trong cuộc chơi anh em hao ra bài à, trong uh, lúc chơi lên bài đấy anh em thấy có bài nào nó xấu để số kém anh em không theo anh em úp bài nọc thì trước khi bài nọc anh em chọn lá bài anh em hao đi giấu đi ví dụ ván bài này đấy tôi lên được ba lá cái hai cái ba và cái quy điểm số nó bé tôi không theo cái hai cái quy đi thì cách tham đơn giản anh em à, cầm bài theo hình chữ V đây chữ V này và cây nào muốn giấu nên để dưới cùng và anh em chỉ cần lướt qua bụng một chốt là nó giấu thành công em bỏ hai lá ba về loại vào nọc sau đó anh em sẽ chờ chờ những món bài khác để xem cái cây mình giấu đi hợp với những lá bài của bài khác hay không nếu mà hợp thì anh em đổi điểm số cao hơn tôi giả dụ anh em hôm trước tôi giấu cây ca đúng không? hôm nay tôi lên à, đấu chức quy hôm nay tên được cây uh, à, át cây 10 và cây canh này thì nếu mà nói về điểm số thì nó là điểm số cực thấp chỉ là một điểm thôi thế là một điểm là không thể đấu được với bất kể người nào cả đúng không như là một tắc nhẹ nhàng thôi em sẽ biến đổi từ bên bài điểm số một điểm sang ván liêng quy cá thì anh cho em cho cây 10 ra cây 10 nhé em cho xuống cùng này và lặng tắc đến như bên này Đó. anh em chỉ cần lướt tay nhẹ phát là để bàn thành công và áo này chống ồn luôn đó thì tin là cực chống ồn ồn rồi vì máy không hề có tiếng ờ, kêu to như ngày xưa ngày xưa của hàng tàu ấy rất là êm rất là to bây giờ cái của hàng nhật ờ, êm lắm tốc độ bà rất nhanh ngoài cái bộ áo ở bụng người ra chúng tôi còn nó cổ tay thì anh em ờ, là đăng ký kênh của tôi tôi sẽ làm video và dẫn em dùng cái áo của cổ tay sau nên là có nhu cầu về sản phẩm áo đồ bài này Dẹo tôi qua số điện thoại 0346 0947 Xin chào anh em